em có lúc khi em giận dỗi có lúc không ai dỗ dành có lúc không ai cầm tay em đi mỗi tối anh chẳng có mấy khi rảnh dỗi, chẳng có mấy khi làm người yêu của anh nhiều khi tội lắm yêu quân nhân là quên những lúc là gặp gỡ có khi lối hẹn yêu quân nhân niềm tin lớn lắm là những hy sinh vì nhau Chọn yêu một quân nhân như anh đây em dám không Ở bên người lính với những ý chí sắt đá Có khi phải cố chịu đựng trái tim kiên cường Để giữ mái ấm yêu thương Chọn yêu một quân nhân như anh đây em dám không Nguyện anh thì chúng yêu em dẫu có sóng gió chân thành cho đến một ngày khi đã lên đông lên yêu quân nhân là quen những lúc là gặp gỡ có khi lỗi hẹn yêu quân nhân niềm tin lớn lắm là những hy sinh vì nhau tròn yêu một quân nhân như anh đây em dám không ở bên người lính với những ý chí mái ấm yêu thương tròn yêu một quân nhân như anh đây em dám không nguyện anh thủy chung yêu em dẫu có sóng gió sẽ yêu bằng những chân thành cho đến một ngày khi đã lên ông lên bà em yêu bộ đội không? Cho yêu một quân nhân như anh đây em dám không Ở bên người lính với những ý chí sẵn đã Có khi phải cố chịu đựng trái tim kiên cường Để giữ mãi ấm yêu thương Cho yêu một quân nhân như anh đây em dám không Nguyện anh thì chúng yêu em dẫu có sóng gió Sẽ yêu bằng những chân thành lên đông lên